Dẹp cả dẹp Dẹp cả dẹp Dẹp Dẹp cả dẹp Dẹp cả dẹp не некуди там. Девка, девка, девка, девка. чё Sure. 예, 맞아요. 보세요.